nguyện thực Phật Thích Ca Mâu Ni chứng đạo quả vô thượng Bồ đề mang giáo pháp bất tử tuyên dương khắp thế gian làm hạnh phúc cho muôn loài chúng sinh mở ra con đường giải thoát luân hồi sinh tử là một sự kiện đặc biệt hết sức ý nghĩa đối với nhân loại Đức Phật đã trải qua ba tăng kỳ kiếp thành Bồ Tát đạo, đạo lập các công đức ba la mật giảm máu thịt thăng mạng vì hạnh phúc và an lạc cho chúng sinh để đầy đủ công đức đến đêm thứ 49 dưới cội cây bồ đề ngài đã chiến thắng ba vương thật bậc chấn giác nay toàn thể tăng ni phật tử chúng con vâng theo sự chỉ dạy trên sư phụ thần tâm cung kính đối trực mười phương thường trụ tam bảo đập nén tâm hương dâng lên cung sướng tam bảo đảnh lễ sự chứng đắc đạo quả vô thượng của ngài chúng con nguyện nguyện tam bảo thường trụ khắp mười phương từ bi quan giác đạo tràng chứng minh gia hộ cho tăng ni phật tử chúng con phần duyên tu tập hoàn truyền chính pháp chúng sinh khắp năm trong được kết duyên với tam bảo tu hành mau thoát khổ dạo chơi bốn phương thương đời đau khổ nửa đêm vượng thành rất ra tìm đào tóc xanh cắt bỏ núi tuyết Senhor. tóc trắng mờ nhớ qua giữa tiền thân nhiều kiếp từng thời gian chi tiết đủ đầy từng gói kia

the então be được chữ đạt không được chữ đạt và những vật dụng cần thiết cho đời sống mà một vì rất ra cần phải sẵn đủ như y phục đàn và những vật dụng này cần thiết cho đời sống và một người xuất gia cần phải sắm đủ như y phục đồ ăn cất thực sản vô thượng ngọn gọi các anh vừa chữ đưa chứng đạt được chứng đạt những những vận dùng cần thiết cho đời sống một you. cần thiết cho đời sống một người xuất gia cần phải sắm đồ như y phục đồ ăn khất từng sáng tỏ xưa phóng trì bên những vật dư cần phải sắm đủ như y phục đồ ăn thân đường để nay kiếm được một cách không khó khăn chứ thì theo thì theo ấy phải trọn đời theo sát người này không được bỏ đi giàu cho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 bồ tát thần tăng phạm phương đế thích tứ thiên vương chúng thiên long bát bồ hộ pháp thần phương nhất thiết thiền thần chứng minh gia hồ kính bật đức thế tôn qua lời dạy hết chọn chú sứ chọn thầy để tu học của ngài chúng con học được rằng người xuất gia sống tại chú sứ nào với bậc thầy nào khi sống ở đó không có pháp hoặc không được thực hành pháp và những vật dụng cần thiết cho đời sống xuất gia dù đầy đủ hay thiếu thốn thì cần phải rời bỏ chú xứ đó hoặc thầy đó ngay mà không cần xin phép còn hành giả sống tại chú xứ bậc thầy nào sống ở đó có pháp được thực hành pháp được những lợi ích từ giáo pháp giúp chuyển hóa khổ đau và những vật dụng cần thiết cho đời sống tu tập dù đủ hay thiếu thì cần phải an trú ở đó theo bậc thầy đó trọn đời không rời bỏ người xuất gia lấy lý tưởng giải thoát làm đầu từ bỏ gia đình không phải vì đồ ăn cất thực đi phục sản và thuốc men mà vì để thực hành pháp được những lợi ích từ giáo pháp mang lại giúp chuyển hóa khổ đau chấm dứt sinh tử đó là mục đích tối thượng mà người xuất gia phải hướng tới Chúng con nhờ phúc duyên nhiều kiếp trước nên được xuất gia trong giáo pháp của Như Lai, được sư phụ dẫn dắt tận tình chỉ dạy nâng đỡ, tạo môi trường tốt để chúng con có duyên được thực hành pháp, giúp cho những ác nghiệp bất thiện được chuyển hóa phần nào, thiện tâm ngày được tăng trưởng, đúng như lời Đức Phật dạy trong kinh. Một chú xứ như thế, một bậc thầy như thế, thì có gì thù thắng hơn dù đất tuổi cũng không rời bỏ chúng con phát nguyện một lòng tin tưởng vững chắc nơi sư phụ cùng tất đoàn với tăng tinh thần pháp đầu đà để cầu thành quả cầu vô thượng bồ đề làm lợi ích cho vô lượng chúng sinh chúng con nguyện đem công đức tu tập cùng bà cầu đạo bồ đề trên sư phụ cùng tăng ni phật tử tứ chúng chùa pháp vàng cùng công đức phát sinh từ chương trình tu tập đến hưởng đức phật thành đạo hôm nay cầu tình sư phụ của chúng con từ đại điều hòa chủ thế gia và dài lâu đời đời các kiếp người lai thì hiền mang hạt dẫn trí tuệ bát nhã của các bậc như lai cố độ quần sinh kiến trúc loài đều cảm nhận lời đức phật dạy tin sâu nhân quả phát tâm bồ đề ứng dụng tu hành trong cuộc đời giác ngộ an vui giải thoát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 cùng tất cả những ai đã phát tâm tu tập hoặc cùng tâm vì những các chương trình này cũng như toàn thế gian quyền đều được đưa công đức phúc có phát sinh mà các chữ phúc lần các sự kết tượng bình an trước nạn dịch covid 19 đời nào kiếp nào sinh ra nơi đâu cũng được gặp bậc nguyên sư thiện định trí tịnh kết duyên với tam bảo phật tâm bồ đề cầu đạo vô thường chúng con xin hồi hướng cho các nhà quản lý các nhà khoa học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 tất cả những bệnh nhân Covid-19 đã mất sẽ được sinh về cảnh giới an lành, gặp tam bảo tu hành mau thoát khổ. Chúng con lại nguyện chết thể trên hộ pháp chư thiên chư thần, bảo hộ đàn tràng, cùng với chúng con nên hữu duyên với tăng ni Phật tử tu tập tại chùa, nên công đức này sớm được phát của Phật luôn tinh tấn bồ đề bảo hộ chết thảy chúng sinh bị quả ác làm lành tu theo trình đạo phổ nguyện đức nhà có phúc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 con phố con đơn ta Kính bạch chư tôn đức tăng, giờ này thời khóa tụng kinh đã kết thúc viên mãn. Chúng con xin thành kính cảm niệm trên công đức của chư tôn đức tăng đã quang lâm các lễ tụng kinh. Và giờ này chúng con xin cung thỉnh chư tôn đức tăng hồi quy tăng xá, thỉnh toàn thể đại chúng đồng hợp niệm hồng danh Phật để cung tiến chư tôn đức tăng. Nam mô Oh.